nói rất là ngọng nghịu và khó khăn à, khi bắt đầu em uống là rơi vào cuối tháng 5 của năm 2021 à, ờ, bản thân hiện nay em đang uống đến chai thứ năm tới 50 và xin cho hỏi à, bản thân cá nhân Trung là Trung sẽ chia sẻ à, thực tình tất cả những cái quá trình của Trung đã uống X50 vâng. như thế nào à, sau một tuần này 10 ngày này hoặc sau hai sau khi uống hai lọ này ba lọ Chỗ này tôi bị bệnh tai biến này Một lên nửa người Từ lúc biết đến sản phẩm Sophia Tôi đã sử dụng hoàn cảnh này cơ thể người nó tiến triển rất là tốt Chân tay nó cũng rất là tốt Có thể cử động mạnh hơn Chúng ta rất xúc động đấy ạ Vâng à, xin hỏi chung là sau tuần đầu tiên sau một tuần đầu tiên và sau nhất là rõ rệt nhất là uống sau chai đầu tiên thì bản thân ờ, chạy X50 đầu tiên thì bản thân chung ờ, cảm nhận như thế nào có thể ăn ngủ được tốt hơn không ạ có ăn ngủ rất tốt luôn à, và vui vẻ tinh thần là vui vẻ hơn thoải mái hơn đúng không ạ lúc trước là hay suy nghĩ và hay lo lắng nhiều hơn Đấy, hiện tượng là sau tuần thứ hai là, sau tuần thứ hai tức là bắt đầu uống nước sang chai thứ hai thì bản thân tay chân là đã bắt đầu có hiện tượng là mềm hơn đúng không ạ mềm hơn bên tay trái và bên chân trái và da rẻ hồng hào hơn thế thì chung ờ, ờ, chia sẻ thêm là sau hiện tượng trai thứ hai thì đã cùng tập luyện như thế nào và ý chí quyết tâm của cái việc mà ờ, uống tiếp tục x50 như thế nào ạ phần thứ hai là nói nói là đã rất là rõ ràng là rõ nét rồi đúng không ạ lúc trước là nói rất là là nói ngọng và thậm chí là rất ít nói và hạn chế nói ngại nói nữa đúng không ạ thì bắt đầu sang hiện tượng phần thứ ba là rõ ràng nét nhất bởi vì đứa chung đã quay cái clip ờ, ờ, sau này sẽ cung cấp cho mọi người là hiện tượng sau từng tuần một thậm chí là sau từng ờ, cái lọ một cái lúc đấy là chúng sẽ chia sẻ sau ạ trong nhiệt từ sau sang tuần thứ ba tức là uống chết uống hết uh, uống sang chai thứ ba thì là bắt đầu hiện tượng tay là đã bắt đầu nâng lên rồi nhất là tay trái đấy là chung có thể uh, tay trái là con lên được vâng đấy tay trái con lên được và bây giờ là hiện tượng đấy đấy đấy đấy là nâng lên đấy thậm chí đấy hiện qua cả mặt còn lúc trước là hiện tượng tay co quắp cả và vâng. lúc trước không cử động luôn đấy. và, vâng, và bây giờ tay hiện tượng tay rất là mềm đúng không ạ đấy còn sẽ bắt đầu sang trai thứ tư là bắt đầu đứng lên được ạ đứng lên được và tập đứng tập đứng và hiện tượng rõ nét nhất là gần cuối trai thứ tư là bản thân đã đi được ạ đi được bằng cái chống nạng và đứng lên và bằng cái nặng nói chung uh, sẽ ờ, đứng lên và sẽ uh, thực hiện các cái động tác như là chung đã qua cái giai đoạn đó và nhờ mẹ trợ giúp nào mẹ quay không tường không báo phòng đứng vào đây đứng vào đây và đứng cạnh mẹ cũng được không sao dạ, dạ. đứng đứng đứng cạnh mẹ mẹ hỗ trợ mẹ hỗ trợ mẹ hỗ trợ được đấy đấy rồi chị chị chị đứng ra rồi ra chị đứng chị đứng ra cùng với em đi em đang bảo thế nào thì đấy và vâng. in lên nào sao để không bám vào tường lên thôi không, không sao không sao chị cứ để viên cháu nó thích làm như thế nào cứ để viên cháu nó làm thế là vâng. áo cho xem đúng rồi Đúng rồi, nhấc lên. Rồi, cực kỳ tuyệt vời rồi. Nào. Ờ, đấy chị, chị bỏ xe ra nào bỏ xe ra nào chân trái lên nào rượu xem nào xoay nào xoay xoay nào đó cứ xoay từ từ lấy chân trái trụ đã và vâng, xoay tiếp ạ xoay tiếp cứ xoay tiếp đã xoay tiếp lấy chân trái trụ đã rồi rồi biết là chân phải cứ lên thẳng ngang bằng đây ạ chân phải nhất nào, chân phải của chúng bước lên trước này đấy rồi chân phải bước tiếp đấy chân phải tiến nào chân phải trước chân phải bước trước nào rồi đi lên nào rồi chân trái ngang bằng vai nào đó rồi chân phải lại tiếp tục ngang bằng bằng chân phải tiếp tục ngang bằng vai nào tiếp tục cứ chân trái xoay chân trái trụ xoay chân phải nhích lên rồi Lord